À, chào các bác nhé Chào các bác đang theo dõi kênh youtube của shop online Tân Ánh nhé à, ờ, Shop tôi có bán cái mẫu lều ngụy trang Cho anh em đi các khu ờ, Đi bẫy gà này Như một số các bác mua về còn sử dụng còn chưa thành thạo ở Hôm nay tôi xin giới thiệu hướng dẫn các bác Cái cách mở, cái cách quấn Cái nào này một cách chi tiết nhất nhá à, Các bác à, xem kênh, xem video vui lòng đăng ký ủng hộ kênh nhé đây đây cái nào mà tròn này là tròn dạng bung nó được ở trong cái túi này nhá đường kính là 40 cm các bác mở khóa ra lấy được ra ở phía trong này là còn bốn cái ờ, cọc sắt để cắm vào bốn góc nhá à, các bác thả tay ra ấy là cái nào này sẽ bung thành cái nào nhưng mà cái này là cái khung thép này các bác thả tay ra các bác thả nhẹ thôi thì đảm bảo nó không có gây ra tiếng ồn là con bổ này không có sợ nhá Ờ, mà cái nào nó được nhẹ nhàng nó được bền tại vì khung sắt mà nó ờ, bung ra mạnh quá thì nó sẽ làm dạng cái mẫu chỉ nhá ờ, cái nào này nào có ba cửa sổ các bác lưu ý trước khi à, vén chéo ra các bác cứ mở cửa sổ phía sau này ra để cho nó lọt không khí vào trong thì nó sẽ tròn cái nào nhanh lên đây các bác vén ra này mở ra này Đấy, mở hình chữ V mở cửa sổ nó ra em mở tủ ra rồi các bác cầm cái góc này kéo góc này ra đó kéo góc này ra kéo góc này ra nhé rồi rồi các bác kéo cái dũng ra này rồi không khí nó vào đấy làm là sẽ tròn lên nhé đấy. đây cái cửa làm này là có ba cửa sổ đây, hai bên cửa sổ đều có viền khóa các bác muốn uh, mở quan sát các bác kéo một nửa thôi khi các bác đi săn bẫy các bác kéo một nửa xong các bác gặp một nửa đây nó vừa đảm bảo cái yếu tố ngụy trang lại vừa đẹp mở trong quan sát ra thì rất chi là rõ ràng mà thoáng không có bị bí đây cái nào này là cửa sổ nó rộng hơn nó sẽ thoáng hơn bác ngồi trong nó sẽ mát hơn cái nào này nên là số đo là rộng một mét nhá chiều cao là một mét hai màu thì chỉ có một màu duy nhất như này à, cửa chính này nhá, cửa chính thì sẽ có hai khóa hai bên đây mỗi bên một khóa Đấy, khi các bác vào trong này các bác kéo khóa vào thì các bác kéo một bên một nửa này đây mỗi bên một nửa kéo ở giữa không gặp nhau ở giữa nhé nào này nào ba cửa sổ các bác nhé hai cửa sổ hai bên sườn một cửa sổ phía sau còn ta vé hai liền này ta quan sát nhé Đấy. Đây, mở cửa chính này ra này Đây các bác nhìn này à, ba cửa sổ hai bên sườn này hai mươi giường thuộc phía sau ba cửa sổ nhá à, rộng là một mét là rất là thoải mái nhá cái đấy là cái cách mở bây giờ tình hình các bác cánh góc rồi nhá các bác kéo cửa chính mà thôi còn cửa sổ các bác cứ để nguyên đi để nguyên cửa sổ nhá các bác gập chéo nó vào này ấn góc này vào ấn một góc bất, bất một góc bất kỳ nhá nói chung là góc nào cũng được các bác ấn nó vào đây các bác xem lại thành hình mỏng như này rồi cái này là cao các bác vén xuống dưới này đó, xem mọi người bác quay ngược lại phía trên này có gì bác ờ, ấn hết xuống gọn trong rồi nhé Đây, các bác ấn vào gọn vào trong cái khung này rồi thế bây giờ sẽ là cái cách gập nhé các bác ờ, chống cái mũi nhỏ xuống dưới chống mũi nhỏ xuống dưới này chân bác hơi để đây bác hơi kéo nó cong xuống như này các bác nhìn thấy nào hơi kéo cong xuống này à, tay phải này đây tay trái này tay phải các bác cầm ở đây các bác ấn xuống dưới các bác nhìn này còn quan sát đây thấy không đây tay phải như này đây tay phải ấn vào đây này rồi rồi sẽ thành một vòng tròn nhé nó vào được đây các bác nhìn này ấn xuống này tay phải cuốn lên vòng tròn này rồi đấy là sẽ thành vòng tròn nhé các bác cứ cuốn được làm sao thành, thành hình tròn thôi nó rất dễ đâu đây Rồi. tôi làm lại này bắt kéo cong xuống cái tay phải quấn lại rồi cái này các bác dìm xuống dưới cũng được này không dìm xuống trên cũng được nó quấn lại thành hình tròn luôn đây nha các bác nhá thấp xuống phải quấn lại thành vòng tròn này rồi như vậy đã hoàn thành nhé các bạn đưa vào trong túi rồi ta đã hoàn thành ờ, công việc cuốn này nhé à, các bác mua hàng thì uh, vui lòng ờ, alo trực tiếp đến số điện thoại của shop nhá alo trực tiếp số điện thoại của shop đây à, về giá của sản phẩm này thì sẽ là 400 nghìn 400 nghìn cho một bộ nào ngụy trang như thế này nha 400 nghìn 400 nghìn bao cước về đến nhà này các bác nhá à, các bác mua hàng chỉ việc đặt đặt hàng ấy thì cung cấp họ tên địa chỉ thôi shop sẽ không nhận tiền cọc nhá các bác lưu ý nhận hàng kiểm tra hàng thanh toán tiền trực tiếp với người giao hàng rồi xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại